Em thì có 4 mối tình đơn phương và hai mối tình chính thức. Sao ông đơn phương nhiều người vậy trời? <laughs> dạ. Hai mối tình chính thức, mối dạ. tình dài nhất là bao lâu? Là 6 tháng. 6 tháng trời ơi, dài dữ vậy? Dạ. Rồi mối tình kia là mấy tháng? Dạ cũng 4 năm tháng. Trời ơi sao nó quen, 5 6 tháng không vậy trời? Chào em. Dạ, dạ. Sao tự nhiên đơn phương tới bốn người dữ vậy? Dạ thì à, mối tình đầu tiên thì em đơn phương 7 năm, lúc đó là à, do em nhát quá. Trời ơi, em không nói. 7 năm luôn. Dạ. mời nhà trai rồi ngồi đi em trai nhà gái giới thiệu về mình đi Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh ạ, à. chào, chào chị em. Hồng Vân. Chào kênh. Dạ, và chào tất cả mọi người ở đây. Em tên là Trương Yến Phương, em 32 tuổi, hiện tại công việc của em là một bác sĩ thú y tại Sài Gòn. Ừ, quê em thì ở Cà Mau Quận mấy em em ở quận mấy? Dạ em ở Gò Vấp ạ. À. Gò Vấp gần nhà chị chút xíu cho chị xin số điện thoại nha. Rồi. Nhà chị hai con khỉ, bốn con chó. <laughs> chị phải gặp em mới được dạ yeah, sẽ có ưu đãi đặc biệt chị ừ, ừ. mời em trai À, dạ đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào à, xin chào bạn nữ dễ thương bên kia và tất cả các quý vị khán giả đang à, theo dõi chương trình Bạn muốn hẹn hò. Em tên là Khánh Linh. Em à, năm nay là 32 tuổi và em đang làm designer, thiết kế đồ họa. À, em Khánh Linh hả? Dạ vâng tên men quá ta à, tại ngày xưa mẹ em cầu con gái <laughs> mà đẻ ra con trai rồi vẫn giới thiệu với em anh là huyền linh dạ. một khánh người là huyền, linh, linh. Dạ. một người là khánh linh hai chị em dạ. gì hai chị em thì chứ gì nữa thí dân thúy kiều đó thì này là khánh linh quyền linh tên Đấy, rất tên là đẹp nữ luôn dạ, dạ, sao dạ. sao men thôi em hả dạ đúng rồi Ai? mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi cưng dạ um, ưu điểm của em á, thì theo nhiều người nhận xét á, em là một người hiền nhưng mà em cảm thấy em không có hiền chỉ là em nhường nhịn thôi ừ. còn những chuyện mà cần thiết thì em thể hiện cho mình à, khuyết điểm lớn nhất của em thì em cảm thấy là em có sự hời hợt cũng ờ, lười suy nghĩ lười ghi nhớ tí xíu <laughs> thường em rất là nhanh quên và em không có để ý lắm đến lời người khác nói thì linh ơi khánh linh ơi dạ em đây ạ em nói về ưu khuyết điểm của em đi nào Dạ, về ưu điểm của em thì ờ, em không tứ đổ tường, biết nấu ăn, biết chụp hình và đặc biệt là em thích quan tâm và chăm sóc cho người yêu hay quá em có thích thú vật không là dạ, trước nhà em nuôi mèo một một con mèo nhưng mà do mẹ em bị uh, hô hấp cho nên em mới phải uh, chuyển nhượng qua cho bạn em 4 tuần rồi <laughs> em có tật xấu gì không là dạ, khuyết điểm của em thì uh, em kiểu như là hơi nóng tính và bột chộp một xíu nhưng mà hiện tại thì em đang cố sửa bằng cái em đang đi học thiền Ừ, học thiền dạ. tốt rồi. rồi. À, mình có mấy mối tình rồi ờ, Khánh Linh? Em thì ờ, có bốn mối tình đơn phương và thôi hai mối tình chính thức. Sao ông đơn phương nhiều người vậy trời? <laughs> dạ. Hai mối tình chính thức. Mối dạ. tình dài nhất là bao lâu? Là sáu tháng. sáu tháng trời ơi. Dài dữ vậy? Dạ. Rồi mối tình kia là mấy tháng? Dạ cũng bốn năm tháng. Trời ơi sao nó quen năm sáu tháng không vậy trời? Chào em. Dạ chào. Sao tự nhiên đơn phương tới bốn người dữ vậy? Đó, dạ, thì à, mối tình đầu tiên thì em đơn phương 7 năm Lúc đó là do em nhát quá Trời ơi, em không nói 7 năm luôn Dạ Còn ba mối tình kia thì uh, em có có nói nhưng mà kiểu như là Xin lỗi chỉ là bạn bè thôi <laughs> đường tình trắc trở ha Trắc trở vậy Đường tình gió cuốn Ừ Rồi nhưng mà hai hai cái người trực diện đó thì lý do gì mà có mấy tháng Mối tình đầu tiên của em thì lúc đó em quen năm 29 tuổi ừ. à, Bạn đó thì lúc đó cũng còn khá trẻ, 21 tuổi thôi Đó mới là mối tình đầu tiên của em Thì ừ. lúc đó giống như kiểu là tấm chiếu chưa từng trải chị ừ. <laughs> Thì <laughs> chưa từng trải đời cho nên em chưa có nhiều kinh nghiệm ừ, không có kinh thì nghiệm. Ờ, nên có nhiều cái khúc gây lộn rồi thôi là nghĩ dạ. con chia tay à, ừ. còn bạn thứ hai thì do là em yêu xa yêu xa ừ. dạ vâng bây giờ cảm thấy mình đã đủ kinh nghiệm để yêu chưa nè ừ, nói là đủ kinh nghiệm thì không ai dám <laughs> khẳng định quá nhưng em ra là chắc chưa là em, đâu. em nghĩa là em em đang cố gắng em sửa hết những cái ừ. cái lỗi mà ngày xưa em đã rồi gặp. phương phương có mấy mối tình rồi dạ ừ, chính thức thì em có hai mối tình ạ à. ừ. mối tình lâu nhất của em thì được 4 năm về định hướng cuộc sống với công việc á, không phù hợp cho ừ. nên là chia tay mối tình à, mới gần đây nhất thì là chia tay được bao lâu rồi cưng à dạ gần một năm mà bạn Khánh Linh bên đây á cái tên thì rất là ừ, mềm mại nhưng mà nhìn thì rất là đàn ông giống như là bạn Huyền Linh vậy Huyền nha mọi người chứ không phải Huyền đâu nha Linh hả Khánh Linh nè dạ. về Khánh Linh tưởng tượng coi bên đây sao em nghĩ bạn khá là hiền rồi sao nữa về ngoại hình em mẫu hình lý tưởng đó thì ờ, chỉ cần bạn ờ, trắng và dễ nhìn xíu được rồi biết cách đối đối nhân xử thế là được uh, biết trước biết sau với mọi người là được chứ không không cần gì khác mét tư được không cũng được nếu mà hợp nhau thì vẫn được được luôn đúng không dạ, đúng. rồi xin mời mới qua tôi coi nhà gái coi dạ em chào anh ạ à. à chào em gái à có đồng điếu nữa ha cưng ông đó thương ông ha tôi tức ông ghê á ông phải để cho bên thấy đẹp hồi tôi nói liền bể tim ra em gái à, có thể diễn tả được cái à, hình tượng của người yêu lý tưởng của em hay không Dạ, à, về người yêu lý tưởng thì em chỉ cần là anh ấy ờ, dễ nhìn là được, à, cơ thể khỏe mạnh. Còn về tính cách thì em mong muốn là một người trưởng thành, như suy nghĩ chín chắn nhưng mà cởi mở. Ừ. Cơ thể khỏe mạnh, chứ nhìn mà yếu không được đúng không? Dạ. Tại vì nghe tên Khánh Linh nó mất hồn á, giờ phải nói liền. Không anh này dễ nhìn lắm, ừ. à, nước da ngâm ngâm chút xíu nhưng mà nhìn cũng có duyên. Dạ. Em không thích đàn ông điều gì? Dạ, em không thích nhất là đàn ông mà hay tính những chuyện lặt vặt á anh sao bữa nay em lên đây vậy em dạ. tham gia chương trình này tại em xinh xắn quá mà <laughs> dạ tại vì uh, em cũng có một người bạn đã từng tham gia chương trình này rồi và hai bạn ấy chuẩn bị cưới nhau cho nên đó là động lực để em lên đây à, vậy. à đó sắp cưới nhau bạn kìa cưới nhau hả tập mấy vậy à, à bạn ấy là tên là gì tên đào anh đào hoa hoa đào cũng gần đây 582 hoa với đào đúng không dạ. để chuẩn bị cưới nhau rồi hả dạ. rồi chúc mừng <laughs> anh nghe cưới là anh mừng rồi đó hy vọng rằng em cũng sẽ nối gót theo bạn em nhé dạ. bây giờ mình hỏi ý kiến à, người thân mình, đi à, hai họ cái đi ừ, ừ. em trai đi với ai vậy dạ em đi với em gái họ em em gái họ hả dạ vâng ờ sẽ gặp em gái họ Trời gái em họ, gái họ đẹp quá. gái quá vậy có người yêu chưa dạ em có rồi ạ à có rồi <laughs> dạ em xin chào uh, hai mc của chương trình và um, quý khán giả đang có mặt tại trường quay ạ Um, nói về anh Linh thì uh, anh Linh chỉ có cái khuyết điểm là hơi nóng tính và bạo thủ một chút nhưng mà khi mà được người khác nói và tiếp um, ý kiến á, thì anh biết tiếp thu và thay đổi được ừ. còn lại là một người rất là tốt bụng à, em thấy chị gái này thì rất là xinh và về cái cách nói chuyện thì em nghĩ là sẽ có thể uh, cải thiện được một số cái tính xấu của anh linh rồi, <laughs> rồi cảm ơn em em đi với ai Dạ em đi với bạn thân em và một bé em mà Bạn thân và một người em hả? Dạ Rồi Dạ con xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ à. Và xin chào toàn thể quý khán giả ở đài truyền hình và các bạn đang xem đài ạ à. Dạ em chào anh ạ à. Anh ơi cho em hỏi là anh quê quán ở đâu anh? À, anh là quê ở Bắc Ninh đồng hương với chị Hồng Vân đấy À Bắc Ninh à? Dạ vâng Ôi dài Bắc Ninh thì Nhưng hơi mà... bị giỏi đấy Ừ dạ. Trời ơi lâu lâu tôi mới có được người à, đồng hương chứ còn ông linh là thường xuyên luôn <laughs> đồng hương với ông linh nhiều lắm bắc ninh giờ chị mới mới mới gặp được đó dạ. rồi ừ. sao nữa nè anh em ơi, hỏi gì nữa em nè em hỏi hiện tại anh đang ở thành phố không anh à, anh vào trong sài gòn từ năm 99 rồi tại... nhà anh đang gò vấp à, gò vấp luôn sát ừ. bên ừ. chị em dạ ừ. vậy dạ, em cũng vui cũng mừng giùm chị dạ anh ơi cho em hỏi thêm là chị em làm nghề thú y đó thì mẹ của anh cũng đang bị bệnh như vậy anh có chịu cái nghề của chị em không thì đâu có làm tại nhà đâu đâu có làm Nhưng tại mà nhà lỡ như chị đó muốn mở tại nhà thì sao anh anh nghĩ là có sẽ có giải pháp để mà không có làm ảnh hưởng đến hô hấp của mẹ anh dạ anh chị phương ơi, em thấy anh này cũng được á chị dạ em thấy là hai người nên tạo cơ hội cho mình trước đi rồi mình về mình tìm hiểu sau dạ rồi em xin hết rồi, Trời, em mà gái. lo chuyện rất là chín chắn nha ờ rất là người lớn nha ha. thôi mở rào đi ông ơi tôi nôn mở lắm rồi rào. Ừ, chào. Chào. Ừ, đầu tiên anh có món quà tặng em. Dạ Em vâng. cũng có một món quà gửi tặng anh. Anh cảm thấy em như thế nào ạ? À? Uhm, em khá là dễ thương và ừ. có giọng nói rất là dễ nghe Dạ em cảm ơn <laughs> à, Anh cho em hỏi là anh đã sống ở Sài Gòn này và đúng không ạ? À? Anh vào đây từ năm 99 rồi À 21 năm Nhà anh chỉ có hai mẹ con thôi Có một cái là khi nếu mà vợ tương lai của anh sau này Thì có một điều là chắc chắn là sẽ phải sẽ sống với mẹ anh luôn Bởi dạ. vì nhà anh có hai mẹ con thôi Nên à. là anh không thể nào mà sống ở riêng được À chỉ có hai mẹ con ba ừ. anh thì như thế nào ạ à? ừ, nhà anh ba mẹ anh chia tay từ uh, lúc anh còn nhỏ rồi vậy thì phải làm dâu đó em gái nghĩ sao ừ, vấn đề này thì em cũng chấp nhận được ạ à? yên tâm mẹ anh thích con gái dạ. nhìn cái tên của anh là biết rồi <laughs> mẹ thích con mẹ gái. anh từng nói là có dâu sẽ có, sẽ cưng hơn là anh thôi quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi đứa thế nào nói cho nhau nghe đi à, theo em thì trong quan hệ hôn hôn nhân gia đình á, thì à, hai người cần phải có bốn điều sau đó là đầu tiên là trung thủy thứ hai là sự cảm thông và thứ ba là sự tôn trọng và cuối cùng là trách nhiệm ừ. còn đối với em á, thì cuộc sống em cần sự thoải mái vui vẻ à, và mọi vấn đề thì mình nên nói trước với nhau để nếu như có vấn đề gì mình sẽ giải quyết từ đầu nó không có dồn nén sau này khó giải quyết cho nên tiêu chí đầu tiên của em là phải vui vẻ và thoải mái bạn gái nội trợ không có tốt đó em à. có em hỗ trợ không em được cả là là em à, biết nấu ăn từ năm 7 tuổi rồi 25 ừ. năm kinh nghiệm ừ. và em cũng hay nấu ăn cho nấu ăn cho bạn bè người thân ăn vậy là tốt rồi em không có quan trọng việc là ai sẽ là ai sẽ là người nấu chỉ quan trọng là mình có làm cùng nhau hay không cả hai cùng đứng dậy nào cho ta tiến tới à đấy có thể nắm tay nhau để trao nhau cảm xúc hãy nhìn vào nhau trao nhau một câu chuyện nào đó hay một bài hát nào đó em chỉ hát một bài một đoạn của bài tâm sự tuổi 30 ừ. mặc dù em hơn 30 tuổi rồi anh đã đi hết một phần ba cuộc đời khỏi hoàn cho em nghe lại <laughs> đấy anh đã đi hết một phần ba cuộc đời mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi Trả lời cho qua Thôi được rồi không Bây giờ mình cứ nhìn thẳng vào mắt nhau Và mình nói tất cả những cái gì mà nó đang xuất phát từ trái tim của mình được rồi Hôm nay là chúng mình tới đây là gặp được nhau là ừ, đã là có duyên rồi Thì hy vọng sau này mình, à, mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu và nếu nếu được thì có thể đến xa hơn à, nói chung á thì em lên đây thì cũng là muốn tìm hiểu một ai đó để đi đến hôn nhân rồi về ghế ngồi đi các bạn để tay vào nút bấm hãy sống trong cảm xúc từ nãy giờ để xem một nửa mảnh ghép của mình có phải là đây không nếu đúng chúng ta bấm ngay nút đó nếu không không cần bấm một hai 3 Hết thời gian Em bấm luôn Dạ Ngược lại với cặp đôi ban đầu Lý do tại sao em gái không bấm? Ừ, dạ, tại vì ờ, em nhìn bạn có vẻ là trẻ quá Mà trong suy nghĩ của em thì em tưởng tượng là bạn bạn ấy của em sẽ trưởng thành hơn một tí à à, em muốn một người trưởng thành hơn như thế Dạ. thực sự bạn này cũng trưởng thành rồi đó chứ à, anh nghĩ rằng là bạn rất là vững vàng luôn đấy thôi đó là cảm xúc của em và khi con tim chưa rung động thì chúng ta cũng không cần bấm điều này chúng tôi rất là tôn trọng và trân trọng điều đó yeah. Dạ. một chút gì đó rất nuối tiếc dạ. nhưng không sao rồi đây hạnh phúc và tình yêu sẽ đến với các bạn nhé